chủ nhân phải đến mảnh đất nhỏ hẹp này để kết thúc nguân hội cuối cùng của luật tuần hoàn vũ trụ chăng bần đạo sẽ giải thích một dịp khác về điểm ấy hôm nay bần đạo chỉ nói một điểm rất gần đó là trong khoảng thời gian 42 năm khai đạo và giáo đạo, máy thiên cơ nhiệm màu đã thố lộ bao lần nhưng tiếc vì không mấy ai chịu khó tìm hiểu việc gì sẽ xảy đến và đạo là nguồn cứu rỗi thế nào trong thời kỳ hạ nguân mạt kiếp này tuy vậy cũng có lắm người hiểu biết nhưng biết với cái biết cá nhân làm với cái làm cá nhân rồi kết quả cho cá nhân ôi đó là một tai hại vô cùng cho người học đạo Đến nay, ngày giờ không còn cho phép trì hoãn nữa. Sự hiện diện của chư hiền đệ hiền muội trải qua mấy đợt chọn lọc là một bằng chứng nói lên rằng những phần tử ưu tú đã chịu đựng những cơn thử thách dũa mài, đáng được hiểu và hành để trọn hưởng những gì sắp đơm bông kết quả mà trí phàm cùng nhục nhãn chứ hiền đệ hiền muội không thể biết và thấy được nếu có sự thúc đẩy cùng trách yêu của thiên liêng chư hiền đệ hiền muội cố gắng tìm hiểu thiên ý để khỏi uổng công trình của mình đã trải qua nhiều kiếp tu học người thiện chí giúp đời học đạo bậc tài nhân hoài bao căn à, cơ tương lai ảo mịt mờ sáng soi lôi bước cậy nhờ thiện tâm từng khó nhọc kiếm tầm lửa giòn dày công phu đưa đón tập tành kiên tâm trì thủ hy sanh nhanh bao à phen chẳng câu nệ sang hèn quyền quý không quản gì ngôi gì lợi danh một lòng chi kính chi thành vui câu đạo đức học hành nghĩa lắm lần suối dục mà ma kỳ nhiều lúc rú ren ngã thiếu thân bởi anh đèn người tố dừng chí nhờ rèn tâm ma linh ất tỷ trước trình công quả bính ngọ sao lòng đã dặn lòng mùi thân nếu muốn thành công cơ quan thèn chú ba khổ à thông đều à hòa chư hiền đệ hiền muội cơ quan ví như cây đàn đạo lý ví như tiếng đàn các cấp nhân viên hành sự cơ quan ví như nhạc sư và nhạc công chơi đàn đàn có hai phần một là dây phím đúng điệu cung thương hai là số người chơi đàn phải có tâm hồn thanh cao nếu dây phím không đúng mực đúng chỗ thì cây đàn ấy là một món huê dạng dầu nhạc sư tài ba lỗi lạc cũng không làm sao khảy lên đúng nhịp điệu nếu nhạc sư là người chơi đàn dầu chứ là một người chuyên nghiệp nhưng không có tâm hồn thanh cao tiếng đàn không sao quyến rũ được những người thanh cao thích nhạc ai ai cũng thích nghe nhạc nhưng tùy theo âm điệu nhạc tùy theo tâm hồn của người sử dụng nhạc nếu người sử dụng nhạc khi có những tâm hồn cuồng loạn làm sao trỗi lên âm điệu trầm bổng êm đềm thức tỉnh khách trần trong cơn mê mộng